Xin chào các bạn Hello everyone uh, This is my wife, she just bought new, new toy for the uh, cookie Yes, my new toy mm -hmm. She always makes, so you know I don't let it uh, okay. Mm -hmm. okay, I have a fan Fan to wear uh, Open the doors and that, oh fan regular fan as far as the fan. So, um, it's the outside of the মিষ্টি পচে it, a, stream on it. uh, Матрица, а это не просто. Давай! Давай! cook slowly, we cook much maximum. Ah, we are hungry, we các bạn mình à, là sợ mỗi mua là mình về xà liền nhưng cái này chắc mình phải à, mốt đi ra ngoài ăn chứ à, ở trong nhà nó khói là cái cái coi báo động á cái báo động nó sẽ hú phải không đó, cho nên mình phải chắc phải ra ngoài ăn ở nhà là coi báo động hú luôn cho nên mình phải nú được xem là phút thì nú được nữa ha và mình sẽ làm bốn bốn chục nước và trở ra bốn chục nước này là cải lõi đây là rau rau lõi vô đây rồi bỏ vô bốn chục nào là rồi bọn bốn giờ nào bà xả rồi à bốn nè bốn bốn cũng mới mua chiều đó hồi trưa chứ đó giờ bỏ vô bốn thịt nướng xả thịt ăn à bốn thịt nướng thôi này bỏ vô lên à, nướng rồi hậu Well, maybe uh, boy that uh, that. Uh, uh, okay. But, làm nước mắm để trang nè. Chan. để chín thịt bò cũng nhanh, cũng chín nhanh. luôn uhm, uống chút nước <laughs> nữa tính là mở hành rồi thôi nó công quá không mở hành quá ờ. cái thuốc uh, vaccine xong đó các bạn là giống như là uh, nó thúc cho mình ăn vậy lúc nào cũng đói bụng mà đúng giờ nữa chứ đúng 12 giờ coi là nổi đói lên nè à. yes ừ. đây đó ngon hả? Right bạn dùng à, dùng à, củi à, bún bún bún thịt nướng của bà xã là đó, đó là bún thịt nướng này đó xã là này là làm giải chiến làm theo kiểu Canada for the sauce uh I put in okay. coconut water uh Uh lemon Oh, it's uh, fish sauce? Huh? Fish sauce, yeah. Okay. Lemon? Okay. Uh, coconut? water. Coconut water. Okay. Sugar. Fish sauce. Okay. Lemon. Okay. Coconut water? Half okay. a cup. Uh -huh. Two tablespoons of okay. sugar. Mm -hmm. Two tablespoons of fish sauce. Okay. Half a hot pepper. Mm-hmm. Good smell. And mm. apple cider vinegar. Mmm. Mm, very good. Thank you. Gần, gần fish sauce very It's like um, restaurant American. Thanks. Mm-hmm. spoon? Mm-hmm. Yeah. I'm sorry. When you stir it up, it's okay. Stir it up and eat. moi bạn. Mm-hmm. Weak. Weak. I'm weak. Mm. Mm. Mm, very good. mưa nữa rồi các bạn mm. too much. Mm, mưa mưa cả nhà này mưa nhiều quá luôn mm. <laughs> mời các bạn nha thôi không ừ, chào các bạn chúc bạn à, vui vẻ yes bye chúc bạn vui vẻ ừ, giữ sức khỏe sức khỏe ừ,